wow. để đồ nhậu tôi mừng không đó ông ơi wow. đây là món gà tre mà ở nhà là chú nuôi rồi coi như là chú làm rồi chú ớt luôn các bạn rồi chú nướng luôn nha bữa nay là chú đãi Di ăn cái món này rồi quá đặc biệt tại vì Di là một người ở miền Tây các bạn cho nên là Di biết con cá này mới hết cái chai này các bạn ơi cái này là nấm ngọc tẩu à nha đi mặc kệ sẽ nổi tiếng mai mốt đi hát ờ, nhạc ấy chết <laughs> chị biểu diễn bài anh sĩ chị biểu diễn bài cho mọi người thưởng thức đây là giọng hát của Trương Gia Sĩ bía này các bạn ăn ờ, uống trà uống trà nóng ờ, nó mới ngon chứ mà ăn mà ừ, bốn năm cái như anh sĩ mà hả không có uống nước là coi như là ngán lắm cái này ăn cái không à à, bánh pía này là uống trà hả? Ừ, đúng rồi, uống trà nóng anh sĩ Bữa nào anh về anh pha một bình trà lại nóng á Lấy cái này ra anh ăn nữa coi Anh ăn rồi hết cái bình này luôn, hết cái bình này luôn à, ờ, Di vừa mới à, bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi các bạn Di à, ờ, vừa mới qua cầu à, Mỹ Thuận xong thì dự kiến khoảng tầm là 5 giờ rưỡi thì Di sẽ đến Cần Thơ đến nhà của chú Hải để giao cái chiếc xe S450 Luxury này cho chú Hải các bạn thì Di mới gọi chú Hải xong chú Hải nói à, mấy anh em đừng ăn gì nha chú Hải à, làm mồi sẵn ở nhà hết rồi đó, chú Hải dặn rồi <laughs> ok thì lát nữa tới giao xe chú Hải Di quay cho các bạn xem nha kế này là một cái thiết kế mà rất là hay luôn đó và ở châu Á của mình đó các bạn thì cái biểu tượng này nó giống như là cái chữ A Di Đà các bạn đó các bạn nhìn thấy nè từ xa nè đúng không nhìn thấy rõ không đó, rất là đẹp luôn và cái cầu Cần Thơ này là một cái cầu mà dây băng mà có thể nói là dài nhất ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó bắt qua hai cái cồn đúng không anh hai nhịp à, nói hai nhịp luôn qua hai cây cồn rất là dài mà đi ngang Cần Thơ thì các bạn phải đi ngang cây cầu này các bạn rất là đẹp luôn thấy không chú Đợi con lâu quá ha chú Đâu có đợi đâu là một hả Kia giữa về chú con. Chào em dạ. Chào con nha Con tên gì? Dạ, Trương Kim Ngọc Trương Kim Ngọc, trời Chị xuống được chưa Duy? Dạ, xuống Xuống chưa con chưa? Hai ngay giữa nữa Vậy được rồi, xuống được rồi chú Ngay ngay giữa Không có đục đâu con mới xin uh, uh, đại diện uh, bác đen cảm ơn cô chú vì đã à, tin tưởng ủng hộ con cũng như là chọn chiếc xe Mercedes-Benz à, S50 này đó thì con kính chúc cho cô chú thật nhiều sức khỏe và lúc nào vui vẻ dạ, dạ. <laughs> Dạ, chú cũng uh, kính chúc con dạ. và công ty phát đạt con cũng phát đạt bán dạ. hoài dạ. bán mãi mãi dạ. con chú cô chú khỏe được, <laughs> cảm ơn chú nhiều xuống gạt mạnh gạt nhẹ là mà mo gạt mạnh xuống là chạy tới rồi bấm vô lại hả? bấm xuống là b thôi nghe hồi nãy mà chú xuống hoặc là có mọi người đi xung quanh đó là anh thấy nó kêu tiếp tiếp tiếp bởi vì anh đang để anh đậu anh đậu xe như thế này anh phải để vô con đường em là đường b phải nhấn luôn đó dạ rồi máy lạnh khu vực này ha khu vực này là nhiệt độ của máy lạnh bên anh nhiệt độ máy lạnh của bên em đó. Dạ, bên em rồi em đang chỉnh 23 độ này, anh là 21 độ này, quạt gió của bên anh khác quạt gió bên anh khác luôn nói chung là đối với cái chiếc xe S này á, là nó hệ không có lạnh nó cấp mặt hết cả phía sau sau mặt nhau nhắn vô đây cái là chỉnh ở đây là nó bên bên này nè hai bên chỉnh cái bên anh này chỉnh nhớ nhớ được ba vị trí nhạc Trung Quốc là anh anh anh à, <laughs> em chỉ anh cái nữa là gạt mưa ha gạt mưa ở là ở phía sau ngay cần xi nhan luôn thế này ngay cần xi nhan đó cần xi nhan cần xi nhan là anh xi nhan trái xi nhan phải vô đó luôn ha rồi gạt mưa là anh xây lên cái đầu ổn rồi đó anh xây lên một góc vậy là nó sẽ tự động hoặc là nó thứ hai nó cũng sẽ tự động mà tự động nhanh hơn đó thì anh Tấn để như vậy có mưa xuống nó thấy nó gạt mưa nó sắp lên coi. Đây đây nè mở ra lên mở bên đó đi để lên ờ cứ ờ, mở đi mở chị lên kéo vô nhẹ thôi khỏi cá mạnh nhẹ thôi con kéo nhẹ vậy nè ít vô à có hai sợi dây cáp cho anh nha dây cáp mình để xài cho anh rồi cái sợi dây cáp này là xài cho thôi, thì, à, con nói nhưng mà cái clip đó nói lâu lắm rồi nói nhiều á à. nói nhiều hơn coi nhiều hơn dạ. có coi của thằng gì hoàng nữa Chứ hoàng, hoàng mà nói ít hơn dạ nếu mà chú đi á trong trường hợp mà chú quên quên đóng cái này nè thì mưa xuống đóng luôn nhưng mà chú quay tắt máy tại vì khi mà tắt máy á giống như là chiếc xe nó nói nó nói mình đang quên á ừ không ngồi trong xe mình đi rồi á là nó mới đóng lại cho mình đó bây giờ này đó, thì à, anh có thể là sử dụng mạng bộ sao con ra đứng thì sao vậy đứng hay không đừng có nghĩ ra đứng thì sao Để con chỉnh nhỏ nhạc lại cái nhạc chứ chỉ muốn chú muốn chỉnh nhỏ nhạc lại nè chú chọn lại comment ở màn hình phía trên bấm nhỏ lại à con bấm nhỏ lại à thấy chưa chú thấy massage chưa dạ, dạ, dạ. vì con muốn chỉnh là chú muốn chỉnh là tiếng việt con sẽ chỉnh tiếng việt cho chú tiếng việt cho nó dễ xài kha nè rồi con sẽ chỉnh là tiếng việt cho chú là bác ra chọn ngôn ngữ đó rồi con sẽ chọn cho chú tiếng việt dài lần một đời vẫn như đến nhau cho dù nguy khó mộng đẹp mơ ngỡ dìu nhau lối đi về à, cái uh, tính năng này là thực ra trên cái chiếc xe S này nó có cái cái này rất là hay nhưng mà ít người xài lắm tại vì thường là hãng nó sẽ không à, có cái thiết bị này cho chú sẵn đó rồi, thông thường cái không có sẵn thì cái người ta cứ bỏ qua luôn đó, mà không có trang bị như thế này còn trang bị thì rất là phù hợp với đại đa số hàng trẻ tuổi thành đạt ha thì con chỉ việc à, để sẵn cái này cho chú thôi con để sẵn cái này cho chú thôi mốt cái chú đây nè massage nữa nè nóng hay lạnh gì luôn phía sau phía sau nóng máy lạnh điều chỉnh mình máy lạnh thì đơn giản cái này đơn giản mấy triệu hết đây dọc từ cầu nửa tháng à. à. giờ chỉ cắm vô nó mua với cái điện thoại thôi chứ cái gì chứ từ từ cắm vô nó chết tối chủ yếu là là chủ yếu là chạy trước tầm hơn 20 tuổi thôi bạn khoảng 27 tuổi thôi đó thì bây giờ đã sở hữu Trong nhà giống như tivi còn lớn cho coi thường xuyên rồi à. dạ chú coi cái này con hả ừ. thì ờ, mới biết con chồng hoa này nhìn rất là giống thật luôn ha hoa là một bãi hả hồi nãy nhìn xa tưởng đâu ờ, hoa thật không chú bữa nay chú làm nhiều món đặc biệt quá chú thì đơn giản quá ngon à, lau cái mặt ừ, cảm ơn con kêu tài xế wow quá trời cũng làm nhiều món luôn nè con gà là tặng con nè dạ gà nó là gà gì chú là tre của con tấn nuôi á trời ơi vậy à? chú em bắt xử luôn hả đâu có ở đẳng còn bảy con đất chơi nó đẳng á à. xích đường này khoảng trăm mét à dạ xích này mua gà đẳng lắm ở đây là đẳng chút xíu không à. mất tiền luôn bảy cộng bảy cộng bảy cộng bao nhiêu ngàn cái chuột nè Đấy còn 7 ngàn 7 ngàn cái chua Wow Như tài xế vô đó Cái này là là món gì chú? À, châu xào lá cách Châu, châu, châu xào dừa Cái này xào dừa hả chú? Xào dừa hả? Wow, món này đặc biệt nha Ở miền Tây mình là có hay có à, dừa Miền Tây nó hết luôn hay gì ba? Có nửa thôi châu nè cá lóc ờ, nướng chui nè thấy không tôm nướng nè đó. Ờ. rồi yeah. gà cháo gà nè cháo gà. rồi còn con gà che nướng nữa ở đó nhà chú nướng chú nướng hay vậy ạ trời ơi đặc biệt quá trời luôn cảm ơn chú nhiều nha chú rồi, đây con. Dạ, dạ, chú đã lá cách nhà luôn. Giờ dạ, em em ngồi đây, ngồi đây. Lá cách này miền tây mình ăn với thịt chuột trứng thì chuột bây giờ chú dội không dám ăn sợ biết sao không chuột bây giờ nó nuôi không à ủa có vụ đó nữa ừ mình thành ra sợ lắm không dám wow, ờ, hồi đó chú cũng phải chuột hay chứ hồi đó chú cũng phải chuột lắm Ủa bây giờ nuôi luôn hả chú dạ, dạ. chú nói nuôi con của con không dám ăn luôn rồi à. dân sài gòn thì phái lắm mà dân dạ. sài gòn chú miền tây là phái chuột lắm mà giờ dạ. chú dội. dạ hồi đó chú cũng phái lắm mà giờ sao là không dám dạ à, anh gọi chị ra ăn cho vui nha nuôi thì chắc là nó không ngon bằng thôi nuôi nó dơ đục nó không ngon đục đồng á mình phải đi ra đục ngoài đồng mắt đó là nó hết chê thiên nhiên mà chú ha ăn lúa rồi ha ừ. em lấy nó xuống cho có nước xuống đúng, đúng rồi hai đứa chân ha dạ không đâu đủ rồi lên kiếm chai cô mạnh này bà lấy chai cô mạnh xuống đi ai gì đi ờ còn không dở lắm dưỡng giả tóc chúng ta u đội uống vô buồn đây đây và còn uống gì cũng được hết bên đây cái thạp này ừ. Wow. đội nhậu tôi mừng không đó ông ơi wow. Đây là món gà tre mà ở nhà là chú nuôi rồi coi như là chú làm rồi chú ớt luôn các bạn rồi chú nướng luôn nha Quá là thơm luôn, quá là ngon luôn á chú Wow Hay dữ vậy ta mà nghe cái mùi là cũng thấy thích Ủa, cái màu đó. đẹp nó màu đẹp vậy chứ mày đây đây con ngồi dưới giỏi nắng là mấy bé của bé này à? nè nghe nãy đi nào đưa rước á là nhỏ lớn dạ. á nhỏ nhỏ nhỏ nè nhỏ hả à cái lớn trong đây rồi rồi mấy đứa lớn mắc cỡ hơn đúng không anh lớn cỡ nó nó dạng nó tới cái tuổi đúng rồi nó vậy thì lúc đó nó nó lợi như nó nó sao đâu á mấy đứa lớn lớn đứa nào cũng vậy á kể là anh trai cũng vậy thôi chú cỡ rồi cái này để quá không món ờ, ờ. này quá phải chua như cháu đi ăn cháu đều ăn tới đó sao vừa chín giờ gục mạnh lên đó chín giờ gục đi nguyên rồi chú chơi rượu mạnh nha rượu thì mình không gành anh gành rượu mà thì trong đây em chỉ biết là XO là những cái chai rượu mà lâu năm thôi XO ly này mới đúng bài nó đúng ly của nó đúng không anh đây uống nhiều là xỉn phải không dạ đừng có uống gì nha ngày mai mà than đau đầu đừng nói mẹ ta vậy đó hả dạ dàn cổ anh nào anh đó, đó, đó. hai xin chào các bạn đây là lần đầu tiên các bạn xem video chơi ghê không quá chất luôn quá chất luôn nào kìa đã tv mà chú coi mà bự vậy đó coi đã anh chị ha mình coi trên điện thoại không à không biết nữa đi Ờ, dạ. con, sẽ thử cái ờ, món ờ, thịt gà một chút không con sẽ dạ, đây, dạ, gà dạ, trước đây cho em miếng này nha đó này gà chú ớt và chú nướng luôn nè còn ấy nữa còn quay lu nữa nấu quay lu rồi vô ngon dữ lắm ngon quá thơm này chắc món chú chỉ lại con về con làm á à, thiếu ly nó thiếu ly nữa quá ngon chú quá ngon cái này là ốp nước ấm mà ốp mưa ớt mà sao thơm vậy nước ốp nước, nước mắm với mưa ớt hả ốp mưa ớt quá ngon luôn rồi ra mắm tía từ khác không không dạ. cảm ơn chúc mừng nha chúc mừng chúc mừng đây là giá rất là rẻ bởi vì so với những người anh em hàng sớm thì như là VN US7 có thể là à, với một giá hơn 7 tỷ đồng này Ờ, có đúng rồi nào thử không không không ăn cái gì chứ? xe chú bán một mấy ngàn mà trên Sài Gòn bán ba mấy ngàn ờ, đúng rồi rồi dưới người ta tại cảnh gạo ít lắm người ăn ờ, gạo đúng rồi ở Sài Gòn em thấy ít ai lựa gạo ngon dù nói chung không biết không biết không biết người ta chỉ biết là những người có tiền là muốn mua mắc hơn xíu thôi. mua mắc hơn người ta không có ngại mà người ta nhiều khi ăn cái đợt đó rồi qua đợt sau ừ mua gạo giống vậy không không không có giúp nó vậy đó tao tấu đá hết rồi thơm không có thơm không có thơm không nhưng mà giờ nó còn dòng nó hơi cũ rồi nó bớt vậy quên bánh lên lần đổ ăn mấy tập vàng ngon đúng hả quá ngon cái này món này của chú ờ, ờ, ờ, mấy trăm con cầm máy để em thật không là chống chống bạn bán cái tre trời cả đá anh ăn bốn trăm hai nghìn chín sẽ không có cái bè này ngon rất là ngon bốn trăm hai nghìn ngon ví dụ ngon anh làm hả thì à, anh làm nhiều anh chỉ ướp nướng còn kia nó còn à, em nó hôm nay đi giá mà nãy điện không để em đi giá à đây là con cá chạch lấu nha các bạn cá chạch lấu đây là cái cá rất là hiếm luôn ở miền tây luôn nè hiện tại bây giờ không còn nhiều đâu đó nhưng mà con cá chạch lấu mà to như thế này nữa càng hiếm hơn nữa đó, bữa nay là chú đãi Di ăn cái món này là quá đặc biệt tại vì Di là một người ở miền Tây các bạn cho nên là Di biết con cá này con cá này cực kỳ hiếm luôn và không phải dễ mua đâu đó cái thịt của nó cực kỳ ngon nha các bạn dai lắm cái này chỉ cần chấm với lại ờ, nước mắm ờ, nước mắm me là rất là ngon luôn rồi à quá trời ngon chú ạ ừ cái này không phải quê có chài có tiền không phải chú nói nói là mình hơi sáu nhưng có tiền mình mua có chạch quế có tiền không được luôn ừ chạch quế có có cùng loại chạch quế nó nhỏ xíu à chạch quế nó con nó chút chiếu vậy ha cái này cái chạch lấu cái này cạch chạch lấu của sông mà cái này hiếm luôn rất là hiếm luôn chú không phải chú nói là hơi kim tốn chứ tại vì có tiền là mua không có luôn con, con, nó hiếm đó con biết mà ở miền tây mình bây giờ là cá tôm này nọ nó không còn nhiều đâu nhưng mà à, đặc biệt con cá này đúng nữa. đúng con cá này là không không không có nuôi được ừ. nó là nó là thật sự cá sông luôn con cá này mọi người hay gọi là giống như con cá trình đó các bạn nhưng mà nó không phải cá trình gọi là cá chạch lấu ở nước ngọt nó à, dưới sông nước ngọt cái da của nó nó bông bông bông bông bông bông lên da ngon lắm dễ cái là không bị tanh nha ừ, không tanh rất là ngon ngủ vẫn không tanh nó là ngủ rồi đó nếu mà nãy nóng là coi nó nguội vẫn không tanh đúng không thường con cá nó ngủ nó sẽ tanh các bạn đúng mà con này ngủ nó không tanh ngủ không tanh là cái đó là cái đó là thiên nhiên đặc biệt luôn nếu mà cá nuôi mà khách này nuôi là, là không bao giờ có không không bao giờ có cá nuôi cá chạch lấu không có nuôi được mà chưa nuôi được cái đồ nuôi là phải tanh con cá này nó nó sống ở dưới sình đúng không chú nó nó nó, đúng nó, nó, nó, nó lặn ở dưới sình đúng không tiền đâu mượn ngày 60 triệu trời trời ơi mấy triệu là từ giàu lắm hả đâu đâu có đâu quy chắc muốn học xong rồi chắc cũng về phụ chú thôi đúng không không biết sao đây nữa nó thích sao nó mà giàu thích đúng không chứ nó thích sao không nó, nó, nó nói nó dễ phụ chứ nãy nó phụ chứ có phụ mà mẹ này đâu có nghề đạo nữa nó, nó, khác lắm chứ không phải như cái nghề của đường về ta nó bỏ không bỏ mà làm con hay đâu thấy nó không có đi quên được nói chung là làm gì cũng vậy chút cái nghề này nó mua gạo là mình không bán cho được thì má nhà trực tiếp cái gì đó căng đi du lịch chơi không được thì giống như con vậy thôi đó đó đó vậy đó có buôn đi đâu nói chung là kinh doanh là vậy đó chú thật ra cái công việc của con không phải là lúc nào cũng phải quá bận việc đâu không phải lúc nào cũng bận biểu đâu phải lúc nào mình cũng bán xe đâu cái mình bán như hoài xe nhưng mà ờ, khách hàng gọi tới rồi ờ, cần cái này cần cái kia bảo dưỡng xe hoặc là khách hàng lâu lâu ghé cái này làm cái kia hầu như là ngày nào cũng, con cũng phải có cái này có cái kia hết không có nghĩ được ờ, chiếc này đi giao Cần Thơ vậy nè Cần Thơ nè các bà trong nhà kho đúng không rất ngon chú rất thích luôn mà cái đó là con làm hay ai làm giỏi vậy trời ơi con ra vô lấy buổi đi vô lấy buổi bữa đi con ngoan và rất khô luôn chứ không phải là ấy bình thường nữa đâu ông nội chắc cưng dữ lắm nè ông nội là đứa đó đúng không chú là hai đứa luôn hai đứa luôn đứa lớp lớp bảy này là, là tại nó học chật giờ chứ mấy là chú lo trường không phải trường điểm mà mấy đứa đi học trường điểm không á mấy đứa nhỏ chắc quấn trường điểm không à Vì nó cũng ra mà ở Cần Thơ đi học mới hết cái chai này các bạn ơi đó, à, mới hết cái chai này bây giờ chú đem ờ, đem cái cái cái cái cái, cái hũ này ra cái này ở dưới quê mình gọi là cái hũ không cái này là nấm ngọc cẩu à nha à, hũ rượu này chú nói là gì chú nấm ngọc cẩu nấm ngọc cẩu là sao ta con chưa biết chú giải thích thêm được không không chú chỉ biết thôi nấm ngọc cẩu là uống, uống vô tốt lắm đó uống này vô gọi là ông uống bà khen hả chú à ờ, không ông uống bà khen đúng không bà khen đó chứ bữa nay với khen không nói đâu giờ về ngủ với khen gì nữa thôi một ly thôi một ly thôi chú nói cái này là một ly thôi uống hai ly là không được à chỉ cho một ly thôi hai ly ngày mai bà bà bà, bà quẩn à à hai ly là như là bị chửi luôn một ly thôi các bạn đó à, một ly thôi dạ. vừa thôi chứ dư quá là chết luôn cũng được cái ly nó, cao chứ nó thấp hơn này bây giờ cái ly này đầu ra mình chạy cái ly nó nóng mà chủ nóng không vâng, tôi thử rồi ờ, cái ly nó nóng nó mỏng dưới nó cao lên nó ăn ờ, biết cái nấm này ta có cái mảng nghiên cứu hả ờ. cái nấm này giá trị nó cao đó mắc là mấy triệu mấy triệu tí cũng giống như nấm linh chi rồi đó cái thứ linh chi không bằng không chi không bằng con có nghe con nghe nói linh chi nhưng mà con chưa nghe nói này linh chi chứ chỉ, chỉ nấu nước uống thôi chứ không có à, dạ uống này thì khè nó quay cân nó gì nó làm gì à? đâu Dạ. chắc còn hai hai hơi nó hết cái, này quá không có cũng dễ nuốt lắm đâu anh nữa nha sẵn sàng tiếp còn ghé chơi chú uống chú đi cặp phê thì nói nhiều nữa chơi ghé đi ghé đi rồi rảnh rỗi thì tiếp câu chút chú khỏe nha chú khỏe mua chiếc xe này là khỏe rồi chắc còn xin phép rồi đó dạ, vẽ cho mọi người lúc nào chú cũng chú nào cũng coi chú lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng mạnh khỏe là vui rồi còn bây giờ công việc thì để cho tóc lo tóc là đứng cao thôi nó không có gì dưới không nhưng mà chú phải đến lúc mà đó anh tắm phải làm chứ chú phải bỏ đó chứ ờ, thì ờ, chú là mai mốt chú phải còn mua chiếc nữa chiếc nữa chiếc nhỏ thôi chiếc gốc mà chồng già đi tới lui ờ, đi chuỗi đi, đi, chiếc rồi chơi chiếc này chiếc này được chiếc này chạy hoài vậy nhưng mà lớn quá à giờ chữ S đi chú thích cái con gốc mà nhỏ nhỏ đi mà ờ, bây giờ chú nói rồi chú đi chiếc S chú không đi sang cốc nữa đâu biết được đâu <laughs> giờ chú đi ờ, chú chạy xe nào cũng như xe nào chứ mỗi lúc chiếc xe ờ, nó bự này nó quen nè, đi bình thường nó có gì đúng rồi mỗi xe nó mỗi quen nhưng mà chú chạy từ thì quen thôi từ từ quen thôi dạ, Sài Gòn rồi có gì là lên đi lắm thì mới mốt có bảo trì thì phải lên rồi đúng không bảo trì chú lên chú lên không hay là tấn lên thôi thì chắc ờ, phải uh, đi chơi mà có xe mới mà <laughs> chú tặng cho Duy Nguyên một cái thùng tôm các bạn tôm ờ, càng xanh ở uh, miền Tây là coi như là tôm là ngon nhất rồi hai chú tôm sông tôm sông là ngon nhất là tôm càng với uh, cá lóc thôi tôm càng cá lóc đặc sản của miền Tây cái Duy Nguyên thùng luôn về con để tủ lạnh cảm ơn chú nhiều rồi. Dạ. về để dành à, kho ha ừ. kho kho kho con để tủ lạnh ăn từ từ dạ bảy nè chú rồi cảm ơn chú nhé cảm ơn chú nhiều thôi thôi thôi chú chú đãi con quá trời luôn rồi dạ, dạ. dạ cảm ơn chú nhiều nha chú sườn trước mới mốt tết anh có gặp gì không dạ trời ơi còn không biết nói gì hơn luôn thôi được rồi cảm ơn, cảm ơn chú nhiều nha không thôi con xin phép về đi rồi à, hẹn gặp chú ngày gần nhất có bán xe nào ở đây ghé để chú về chú cái nha dạ. dạ. nói chung là ghé thăm chú cái ghé thăm chú rồi chờ chú một tiếng dạ. vui rồi à. giám đốc là gì đó à, anh hiệp anh, anh hiệp. hiệp giám đốc của con rồi, rồi, rồi lại thăm lắm cái ha dạ anh hiệp uh, vui lắm luôn chú anh hiệp chú gửi nha tặng à, anh ờ, hiệp uh, bao gạo á nó, nó xuống nó gặp chú nói chuyện vậy thôi mày lên làm chuyện đi <laughs> anh đeo cho chú hoài chú mà còn ngồi nói đó chứ là anh đeo chú hoài à. luôn á rồi dạ dạ, dạ. bye bye chú chú rồi. khỏe nha chú rồi, rồi, rồi. dạ dạ ok các bạn bây giờ là Di vừa mới giao cái xe cho chú Hải xong như anh Tấn xong các bạn bây giờ là rất là mệt rồi kiểu rất là xỉn luôn á các bạn thấy là Duy rất là xỉn rồi nè lò đờ lò đờ luôn rồi đó bởi vì là chú um, chú Hải cũng như anh Tấn cực kỳ nhiệt tình luôn các bạn quá là nhiệt tình luôn mà Duy không thể nào mà coi như là là là là nói coi như là diễn tả được luôn á đó. đó cô chú cực kỳ tình cảm luôn anh Tấn cũng vậy đó đó thì uh, khi mà đến nơi giao chiếc xe S450 Luxury này cho chú chú Hải thì uh, các bạn thấy rồi đó chú chuẩn bị đồ ăn cũng như là à, những cái món mà chú tự tay làm luôn các bạn đó đặc biệt là cái món mà gà nướng các bạn là di ăn coi như là hết luôn á di hết luôn á không vừa là cái gì luôn bởi vì cái món gà nướng của chú quá là ngon luôn chú tự tay ướp cũng như là tự tay nướng con gà này luôn ơn chú vì đã chọn cái thương hiệu Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ Di và thứ hai nữa